Giêsu xin Chúa nắm con đi theo đường Cha theo ý muốn Ngài trong tình yêu thương phục vụ Chúa Giêsu là người bạn thân Ngài luôn quan tâm không rời và luôn chăm sóc thân con Con biết ơn cha nhiều lắm con đi theo đường cha những lúc mỏi mệt xin Chúa đỡ nâng phục hồi Chúa Giêsu là người thợ gốm và con đã trong tay ngài đời con giao phó Giêsu tận hiến cho